các bạn có thể nướng được mọi thứ nhưng mà các bạn phải cắt mỏng ra vì cái độ hở giữa vị nướng nè với cái mặt trên của bếp nó chỉ khoảng 5 phân thôi nên các bạn phải cắt mỏng ra và khi nướng thì các bạn chỉ việc sắc mỏng đồ nướng nêm nếm rồi mình bật bếp bỏ vào bếp nướng đây bật bếp lên là sử dụng không như cách nướng truyền thống trước khi nướng thì các bạn phải đốt lửa than rồi sau khi nướng thì các bạn lại à, trong khi nướng thì nó lại có khối khói bụi rất là bất tiện hai con đủ rồi hai con đủ rồi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 nếu mà các bạn cắm suốt như vậy vào bếp thì cái tuổi thọ viên pin này nó sẽ giảm đi thay vì ta có thể sử dụng được uh, à, 4 năm mà không cần phải thay pin mới còn cái thời gian mà sử dụng cho mỗi lần sạc thì nó tầm khoảng 10 à, uh, <coughs> được uh, mỗi lần sạc thì ta có thể sử dụng được 2 đến 3 tháng tùy vào các bạn sử dụng bếp ít hay nhiều bây giờ tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ nè để các bạn